một khoảnh khắc có nhau thật thà đi bên anh bình yên hết những nỗi muôn phiền nụ cười anh em vẫn nhớ tình anh đến sẽ nhanh ra đi em từng nghĩ sẽ không đau gì lúc chỉ với bóng đêm người thấy rất yêu mỉm tim đau như ngàn sao cơn xa lạ nay em bỗng thấy mình quá yêu đuôi lụy tình khi anh đi nơi đừng nhớ nữa ngày hôm qua cứ xem như là một ngọn gió thoáng qua thôi mà tim em chút xe sẽ nhanh ra đi em từng nghĩ sẽ không đau gì lúc chỉ với bóng đêm người thấy rất yêu mình tim đau như ngàn sao cơn giây phút chúng ta xa lạ nay em bỗng thấy mình qua yêu đôi lụy tình khi anh đi nói đừng nhớ nữa ngày hôm qua cứ xem như là một ngọn gió thoáng qua thôi mà qua yêu đuôi lụy từng khi anh đi nơi đừng nhớ nữa ngày hôm qua cứ xem như là một ngọn gió thoáng qua tôi mà tim em chút xe lạnh không có anh bên cạnh